Tuyết Phương xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn về cách sử dụng titanium gold hoặc titanium đen đỏ truyền thống. Hai sản phẩm đang bán chạy nhất tại shop Tuyết Quanh và cũng được các khách hàng nam giới tin tưởng và sử dụng để tăng kích cỡ cổng nhỏ của mình rất là tốt và vượt trội hiện nay. À, và cảnh báo có dòng gel titan gold cũng như titan gel đen đỏ truyền thống hiện nay đã có rất là nhiều những cái dòng hàng nhái hàng giả nên cần mua gel titan chính hãng cần liền à, là gọi điện ngay cho Phương qua số điện thoại 0975 418 007 để mua titan gel chính hãng tại Nga hàng sách tay chuẩn 1000% ha à, vì à, dòng gậy titan giả thì các anh chị biết đó, chúng ta sử dụng thì đương nhiên sẽ không mang lại kết quả để mang và cũng như là sử dụng được gậy titan hàng thật thì các anh chị gọi điện ngay cho Phương để mua titan gel và gel titan đây là một chất gel bôi trơn có chứa những cái thành phần khi mà các anh sử dụng về lâu về dài nó sẽ hỗ trợ cũng như giúp các anh nam giới tăng kích cỡ rất là tốt À, để à, sử dụng ghi titan thì rất là đơn giản các anh chị cần là à, lựa chọn thứ nhất đó là mua ghi titan chính hãng ha phải mua ghi titan chính hãng chúng ta sử dụng nó mới mang lại kết quả cao được đây là cái chất gel titan đó đây là cái chất gel titan mà các anh chị cần lưu ý khi mà mua hàng để mình kiểm tra hàng thật là tốt và chính hãng và cái nắp của gel titan hàng thật thì chúng ta không có vặn được ha mình không vặn mình hoặc là có thể xoay nó xoay nó xoay hoài xoay mãi nhưng mà nó mình mình không mình mình xoay là nó không có mở ra được mà chúng ta phải thực hiện là một cái lực một cái lực tác động vào ghe chúng ta mình giật vào cái nắp ha mình giật mạnh ra mình giật mạnh ra thì nó mới ra được cái nắp ghe titan đó ở bên trong thì phải màu trắng như thế này đây là mới là dòng hàng thật ha đây mới là dòng ghe titan chính hãng và muốn đẩy lại là chúng ta phải làm một lực thật mạnh mình đập xuống vào trong nó cùng có một cái khớp lại ha một cái khớp lại thì nó mới vô lại mình không có dạng vặn giống như những cái dòng hàng nhái hàng giả đó và dòng dây titan thì hàng thật hàng giả cũng như là căn cứ vào đông để mua được thật và hàng giả thì phương đã làm video clip rất là nhiều thì các anh chị cần mua dây titan chính hãng thì gọi điện ngay cho phương để phương giao hàng miễn phí toàn quốc và cũng như tư vấn là miễn phí cho các anh ha và liệu trình dùng dây titan đó là từ 3 à, xin lỗi là từ 3 đến 5 chai và một chai chúng ta sử dụng phải được 15 đến 20 ngày và một ngày chúng ta sử dụng hai lần từ sáng đến tối à, hai à, lần buổi sáng và buổi tối ha một lần chúng ta sử dụng chúng ta massage là từ à, 10 đến 15 phút mỗi ngày nha và cách sử dụng đó là chúng ta vệ sinh sạch sẽ cậu nhỏ của mình bằng nước ấm trước sau đó à, khi mà vệ sinh nước ấm xong rồi chúng ta à, vệ sinh nước ấm chúng ta dùng ra một cái khăn ha chúng ta ủ quanh cái cậu nhỏ của mình nếu mà không ủ quanh thì chúng ta chụp thử thực hiện một cái thau một cái thau nước ấm chúng ta ủ uh, ủ cái uh, chúng ta ngâm cái cậu nhỏ mình trong cái thau nước ấm đi đó chúng ta ngâm trong đó khoảng vài phút sau đó là à, các anh lau khô đi nước còn đọng trên da các anh nhỏ như titan chính hãng đây cái phương ha nhỏ một giọt gel titan ra một lần chúng ta sử dụng đó là từ 3 đến 4 hoặc đến 5 giọt gel chúng ta thoa đều và chúng ta massage đó mình thực hiện bài tập massage và kết hợp với bài tập gel win mà nhà sản xuất khuyến nghị cũng như là khuyến khích chúng ta sử dụng bài tập gel win đó à, đây nhà sản xuất có khuyến nghị chúng ta là thực hiện bài tập gel win nên các anh là cần lưu ý chúng ta sử dụng thực hiện theo cái bài tập đó bài tập gel win là các anh uh, sử dụng cái à, ngón tay cái và ngón tay trỏ của mình thành hình tròn nắm từ gốc cầu nhỏ của mình ha chúng ta nắm uh, chúng ta nắm cầu nhỏ của mình từ gốc massage theo đó mình cứ massage theo đó rất là đơn giản đúng không ạ đó mình cứ massage theo ra như vậy thôi mình cứ lặp lại cái động tác này nó sẽ hỗ trợ và các anh kiên trì sử dụng tập về lâu về dài nó sẽ giúp các anh nam giới tăng kích cỡ rất là tốt cả về chu vi và chiều dài đó và các anh có thể sử dụng kèm với cái những cái máy tập những cái dụng cụ hỗ trợ máy tập đó để giúp các anh nam giới đạt được kết quả cao hơn khi chúng ta sử dụng gel đã khô rồi chúng ta nhỏ tiếp một giọt gel ra nữa chứ cứ như thế chúng ta nhỏ ra chúng ta massage cứ nhỏ gel ra chúng ta massage đó mình cứ lặp lại cái động tác như thế này này thôi mình cứ nhỏ gheo ra mình massage thôi ha đó, rất là đơn giản đúng không ạ cái quan trọng là các anh cần là sự kiên trì ở đây mình phải cần kiên trì rất là tốt mình phải kiên trì rất là lâu đó, và một thời gian là khoảng là một ngày hai lần buổi sáng và buổi tối một lần massage khoảng 10 đến 15 phút để giúp tăng kích cỡ cậu nhỏ của nam giới và giúp lượng máu lưu thông về cậu nhỏ của mình độ cương cứng của mình được tốt hơn được vượt trội hơn rồi một lần nữa anh chị nào mà có nhu cầu về gel titan nga chính hãng à, titan gel đen đỏ truyền thống hoặc titan gel gold thì gọi điện ngay cho phương 0975 418 hoặc đến địa chỉ trực tiếp tại 29 đường A4 phường 12 quận Tân Bình để mua titan gel chính hãng nhé. Phương xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video clip này xin chào và hẹn gặp lại đẹp lắm tôi lên con bóng cho